You. từ giã thêm đường ân tri ân Chúa ngày từng ngày diệu dâng chúng như gặp đứng vô hình 神奇。 Amen.